Xin kính chào toàn thể các anh em trong ngành nhôm kính à, Hôm nay thì tôi xin được giới thiệu đến toàn thể các anh em trong ngành nhôm kính Một dàn máy Chọn bộ máy để làm nhôm hệ Làm nhôm sinh pha Để giúp cho anh em hiểu rõ hơn à, Khi chúng ta đầu tư nhôm làm nhôm sinh pha Thì cần là những máy gì Đấy, Để làm nhôm nên một bộ cửa Bao gồm máy cắt nhôm hai đầu này Máy ép góc Máy phèo đố Máy chưa đố này còn máy đột dập và máy nén khí Đấy, chọn bộ máy gồm 5 máy và trong dàn máy này thì chúng ta quan trọng nhất là sản phẩm máy cắt anh em lựa chọn những dòng máy cắt nhôm hai đầu có đường kính là 450 từ dòng 08 trở lên hoặc đây là những sản phẩm máy K20 hoặc dòng máy P30 cắt từ dưới lên thì khi chúng ta cắt thì sẽ giúp cho uh, cái độ chính xác độ ổn định cao thì sau này khi chúng ta là vào khuôn ép góc này thì sẽ đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật là độ khít cũng như độ độ chắc chắn Đấy, như sản phẩm K20 được thiết kế ngửa ra là dòng hiện nay và dòng duy nhất cắt ngang sẽ không bị văng DC không bị móp nhôm nổ nhôm thì máy sẽ cấu trúc rất đặc biệt thiết kế rất đặc biệt Đấy, à, lưỡi cắt sẽ được cắt ở hai góc là 90 độ và góc 135 độ ngửa ra hay còn gọi góc 45 độ ngửa ra đấy khi cắt chúng ta thì khi cắt ấy, DC là sẽ tự động trượt luôn ra đấy sẽ không bị hút theo lưỡi đấy. khi chúng ta cắt góc ngửa ra này thì chúng ta sẽ tính toán thân chiều cao cây nhôm đấy thân chiều cao cây nhôm sẽ hiển thị máy sẽ hiển thị cái kích thước chúng ta cần cắt chúng ta chỉ cần di chuyển cái kích nhìn theo cái bảng điện tử này chúng ta chỉ cần di di chuyển theo này nhìn trên bảng này. này. thì sẽ thao tác sẽ rất là nhanh đấy. ngoài ra thì máy được thiết kế là sử dụng dòng động cơ động cơ xi công suất là 2,2 kW lưỡi cắt uh, à, lưỡi cắt powder của đức Đấy. sẽ giúp cho anh em chúng ta cắt làm sẽ được bền lâu dài và ngoài ra thì cái trục dẫn hướng đưa lưỡi ra cắt là cái dòng trục dây vuông trục dây vuông hay còn gọi là dây mang cá đấy giúp cho anh em sử dụng sẽ cái tính ổn định sẽ được cao Đấy, ngoài ra khi cắt và kẹp chúng ta sẽ có hai piston kẹp một piston kẹp từ trên xuống này à, một piston kẹp ngang đấy sẽ là rất là chắc chắn đấy khi chúng ta cắt này sẽ không bị sự gần như là sẽ không bị xê dịch đi đấy, nên nên độ chính xác sẽ được cao đấy, ngoài cái ngoài ra cái chụp này cái chụp này được lên thiết kế bó gọn này được thiết kế bó gọn này này đấy nhìn rất là thẩm mỹ cũng như là an toàn là tiết kiệm diện tích cho chúng ta cái phân xưởng chúng ta là uh, nhỏ gọn đấy ngoài ra máy sẽ cắt có chế độ cắt là tự động và bán tự động này chúng ta này chế độ tự động bán tự động thao tác chúng ta rất là nhanh rất là tiện Đấy. đây là cái cái cái chúng ta đếm số lần cắt này chúng ta có thể đếm số lần cắt trên này luôn này Đấy, thao tác rất là nhanh Đấy. đây là tổng quan về tổng máy cắt này thiết kế cấu trúc bên ngoài này toàn bộ là cái sắt hộp máy rất là nặng và rất là đầm phía dưới à, toàn bộ sử dụng là dòng sơn tĩnh điện Đấy giúp cho cái cấu trúc của máy khi vận hành sẽ được bền sẽ không bị là bị bị uh, uh, chúng ta là khi ấy, khi vận hành đấy không bị bong chóc đấy, dẫn đến tình trạng là cái kết cấu không được đảm bảo về lâu này về sau này đấy đến tiếp theo là dòng thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu máy thứ hai là dòng máy ép góc đây là bộ khuôn mẫu chúng tôi vừa làm nên khuôn mẫu làm nhôm sinh pha đây Đấy, chúng ta bấm góc cái sản phẩm lên khuôn này rất là đẹp khi chúng ta làm sinh pha chúng ta có thể dùng ép góc đầu tư ép góc này Đấy, thành phẩm sẽ đẹp hơn sẽ chắc chắn hơn Đấy, đây là dòng ép góc thương hiệu dòng hàng kinh mát anh em nhìn thấy này những linh kiện có từ hệ thống piston này Đấy, những khung bàn bệ thép này được gia công nhiệt luyện với độ chính xác sẽ rất là cao cầu chống cong vênh này Đấy, ngoài ra những mặt bản thép này rất là sáng bóng anh em nhìn thấy này Đấy, rất là sáng bóng này chúng ta dùng thời gian sẽ không bị là han gì đấy, những cái dao này đấy từ những kết cấu hệ thống thủy lực hệ, hệ thống điện của máy đấy nên sẽ được trang bị là những dòng hàng tốt nhất để giúp cho anh em sử dụng sẽ được xuyên suốt sẽ được đảm bảo lâu dài ổn định và khi chúng ta vào khuôn thì nó này là sẽ là sẽ là chuẩn sẽ sẽ đảm bảo yêu các yêu cầu về ờ, yếu tố kỹ thuật đấy. và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến tham quan là dòng máy phay đố máy thứ ba máy phay đố dùng tức là chúng ta dùng để cái chia đố ấy. Để máy phay máy phay đố này máy chia đố này đây là hàng máy phay thay dao nhanh khi chúng ta thay dao nhanh này thì toàn bộ là chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống trên bảng điều khiển hết này Đấy, thao tác rất là đơn giản dễ dàng khi chúng ta thay dao nhanh này thay dao nhanh này đây, đây là đóng cắp chụp mở này đấy nó sẽ có 6 cái căn cữ nhanh này có 6 cái cữ nhanh này khi chúng ta làm hệ nhôm là chúng ta đánh chúng ta chỉ căn lần đầu tiên chúng ta đánh dấu vào sau chúng ta cứ xoay đến hệ nhôm này PMA này zma này hoặc sinh pha Đấy, chúng ta chỉ cần quay rất là nhanh đây có 6 cái của trục dao này tương ứng với 6 cái dao khác nhau Đấy, chúng ta làm cái dao nào chúng ta thay dao đây này rất là nhanh thôi Đấy, đây có 6 của trục dao đây này bộ trục dao đây này Đấy, 6 dao rất là nhanh tháo rất là nhanh motor dòng này chúng tôi thiết kế mới sử dụng động cơ là 3 kg 3 kW Đấy, hai cổ bi sẽ chạy đi sẽ được êm hơn ngoài ra thì có chúng tôi thiết kế thêm hệ thống là piston dầu thêm piston dầu này khi chúng ta vận hành cắt và chúng ta phay thì sẽ được êm hơn Đấy, sẽ được êm hơn như dòng phổ thông sử dụng nguyên một cái piston khí thì đẩy đi thì nó hơi bị giật đấy thành quả thành phẩm chúng ta không là đảm bảo cũng như là sau này là Ờ, là cái chất lượng dao thì nó nhanh xuống đây ờ, từ những linh kiện hệ thống toàn bộ sử dụng hệ thống là dòng điện chin này chính hãng này cũng như là những hệ thống van điện từ này toàn bộ là dòng hàng cao cấp Đấy, bên ngoài tiếp đến là sản phẩm là dòng đột dập Đấy, khi anh chúng ta đột uh, nhôm hệ thường này hoặc là chúng ta có thể làm sinh pha hoặc là làm hệ cờ lùa thì chúng ta sử dụng là dòng đột dập này dòng đột dập này sẽ sử dụng cho uh, sinh pha và các uh, hệ 55 vắt cạnh PMA này, JMA này, AP này, ProVN này, hệ 55 hệ 93 này. Đấy. Chúng ta thể đột lỗ này, đây này, đây cái thành phẩm này. Thành phẩm anh em có thể xem này. Đấy. Chúng ta đột để bắt vít này. Đây là dòng đột ke Vĩnh Cửu. và có dòng nữa là dòng ke nhảy. Đấy, chúng ta có thể sử dụng được cả hai. Đấy, hàng đây là hàng nhập khẩu thương hiệu đồ dập nhập khẩu anh em nhìn thấy toàn bộ là phải có cái thương hiệu này Đấy, khi anh em chúng ta đầu tư ấy, chúng ta nhìn thấy có thương hiệu này ra đầu tư sẽ được yên tâm hơn quan trọng nhất là cái hàng nhập khẩu chất lượng của dao nó đảm bảo anh em sử dụng nó được ổn định tiếp đến là dòng máy nén khí Đấy, sản phẩm là máy nén khí để cung cấp uh, lượng khí ra uh, cho đủ một dàn máy chúng ta có thể đầu tư dòng máy 200 lít hoặc là dòng máy sử dụng 300 lít Đấy thì giúp cho chúng ta sử dụng cho nó bền ở trên đây là chọn bộ máy để làm nên một bộ cửa nhôm hệ nhôm sinh pha Và anh em thì có chúng ta có nhu cầu đầu tư cũng như là chúng ta là uh, cần uh, tư vấn hỗ trợ đấy thì có thể vui lòng liên hệ với số điện thoại phía bên dưới màn hình hoặc chúng ta có thể để lại số điện thoại để chúng tôi để, để tư vấn cho anh em uh, giúp cho anh em đầu tư được những sản phẩm uh, phù hợp nhất đối với mình một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các anh em Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin